Giai Solomon chào tất cả các anh chị. Hôm nay Giai à, cùng chia sẻ với anh chị về một chủ đề đó là chúng ta biết, học, làm, hiểu và trở thành chuyên gia. Đúng không ạ? Ấy, nhất là à, mức độ nhận biết đầu tiên, mức độ nhận biết đầu tiên. Nhất là nhiều người nghe ai đó nói hoặc là nghe lần đầu tiên hoặc là đăng ký một cái lớp học của thầy này thầy kia đọc những cuốn sách nọ cuốn sách kia liên quan đến vấn đề chuyên môn lĩnh vực nào đó thì ngộ nhận rằng mình đã trở thành chuyên gia à, và nghĩ rằng mình đã hiểu hết rồi mình biết tốt rồi mình hiểu hết rồi ngọt ngọt ngành luôn rồi điều đó chưa đúng ở đây mới chỉ là giai đoạn là nhận biết mà thôi vậy anh chị mới biết đến nó mà thôi và khi anh chị đăng ký một tham gia một lớp học nào đó thì chúng ta mới biết rõ hơn và tường tận hơn về nó mà thôi cho nên ở mức độ này chúng ta đừng ngộ nhận chúng ta để trở thành hiểu hết rồi và con ruồi bay qua cũng biết là con đực hay con cái thì điều này chúng ta không nên vội vàng như vậy mà chúng ta nhớ đến à chúng ta mới biết về nó mà thôi đấy khi khi khi chúng ta biết rồi thì anh chị chuyển qua giai đoạn thứ hai là anh chị học học là sao khi anh chị phải đưa mình vào thực hành vận hành nó và trải nghiệm nó khi anh chị làm nhiều anh chị làm nhiều thì trong quá trình làm chúng ta gặp nhiều rắc rối và vướng mắc thì từ đó chúng ta tự giải quyết được hoặc nhờ những người thầy, những cuốn sách hay là những người bạn của mình để giải quyết những vấn đề đó thì lúc đó chúng ta thành thạo rồi thì trong giai đoạn chúng ta làm đó thì chúng ta mới đang học hỏi mà thôi đúng ạ đó khi chúng ta làm rồi chúng ta mới đang ở mức độ học hỏi mà thôi vậy khi chúng ta học được rồi thì chúng ta phải làm làm cho chính bản thân mình và thành công về vấn đề đó thành công về lĩnh vực đó hoặc sau khi chúng ta làm thành công về vấn đề đó rồi thì chúng ta mới chúng ta mới làm rồi thì chúng ta mới hiểu phải đúng ạ chúng ta mới hiểu khi bước qua giai đoạn hiểu này thì chúng ta phải uh, đi chia sẻ giúp đỡ bạn bè đối tác khách hàng đồng nghiệp của mình những ai đang gặp về vấn đề về chuyên môn đó về lĩnh vực đó anh chị hãy hỗ trợ họ miễn phí giúp họ miễn phí để họ giải đáp được hoặc giải quyết được vấn đề đó thì lúc này bạn mới hiểu ra nhiều vấn đề nhiều góc cạnh nhiều cái khía cạnh và tầm nhìn nó khác nhau đúng ạ thì cái góc cạnh nó khác nhau thì ví dụ như là về lĩnh vực thiết kế website như giai làm cả hàng trăm khách hàng thì hàng trăm cái giao diện nó hoàn toàn khác nhau ấy không bao giờ có một khách hàng nào mà có những cái mong muốn giống nhau đâu hoàn toàn khác nhau vậy thì khi mà giai làm nhiều rồi như vậy thì giai có nhiều cái góc cạnh nhiều cái tầm nhìn nhiều cái vướng mắc trong đó thì giai mới hiểu ra đúng không ạ khi giai hiểu rồi thì khi hiểu rồi thì chúng ta mới mới đi à, giúp đỡ cho nhiều người làm được vấn đề đó thành công trong lĩnh vực đó thì lúc này chúng ta mới chúng ta à, trở cái sự việc cái công việc đó nó trở thành một cái thói quen giống như một, một dễ dàng giống như một bữa ăn hàng ngày vậy khi chúng ta thấy mọi sự dễ dàng rồi chúng ta có thể giải đáp mọi vấn đề mọi vướng mắc hoặc là những câu hỏi liên quan đến chuyên môn lĩnh vực chúng ta đang làm thì lúc này chúng ta mới trở thành chuyên gia bởi vì nó dễ dàng nó thành một cái thói quen của anh chị rồi anh chị thậm chí là nhắm mắt anh chị có thể vẫn lái xe được hoặc là anh chị nhắm mắt anh chị vẫn phải làm được vấn đề đó thì lúc đó anh chị mới gọi là một cái thói quen trở thành một chuyên gia vậy thì khi anh chị trở thành một chuyên gia rồi thì sẽ được nhiều người tin tưởng trao niềm tin trao cơ hội như vậy thì chúng ta mới có cơ hội để thăng tiến và giúp cho cuộc sống ta có nhiều cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn bởi vậy đừng bao giờ ngộ nhận rằng chúng ta là chuyên gia ở ngay mức là chúng ta mới mức độ nhận biết mà thôi bởi vậy nếu như bất kỳ ai à, hoặc học sinh cho đến những người đi làm nếu như chúng ta biết được từng giai đoạn biết học làm hiểu trở thành chuyên gia thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái tầm nhìn và cái sự chứng chắn của sự đúng đắn ở trong cái hành động của mình đấy và rất là nhiều người chỉ đi học người này thầy này thầy kia chuyên gia này chuyên gia kia cuốn sách này cuốn sách kia xong rồi về mở lớp để đào tạo huấn luyện là lúc đó tự xưng mình là chuyên gia như vậy thì đây là những người vô tình đang đi hại người khác và hại chính bản thân của mình gieo những cái sự nghiệp đó để làm tổn hao cái phúc khí của mình về sau này thì điều đó là điều chúng ta nên tránh và không nên nếu như anh chị cảm thấy video này có có một cái sự đồng cảm nào đó có một sự ý nào đó đúng với ý của anh chị với cái suy nghĩ của anh chị thì anh chị hãy comment xuống bên dưới cái video này hoặc chia sẻ video này để cho bạn bè à, của chúng ta à, cũng như con em của chúng ta biết rõ hơn và đúng đắn hơn chính chắn hơn và chuyên nghiệp hơn trong cái công việc sự việc của mình và luôn luôn làm bất kỳ công việc gì từ bán hàng mỹ phẩm à, đào tạo hay làm cà phê hay là chúng ta làm lúa hay bất kỳ gì chúng ta hãy hướng đến một mức độ đó là một chuyên gia dễ vì chuyên gia thì mới được nhiều người tin tưởng và tôn trọng hơn